Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần đầu tiên, lý thuyết, định nghĩa về bất đẳng thức. Cho AB là hai cái số thực. Khi đó các mệnh đề A lớn hơn B, A nhỏ hơn B, A lớn hơn hoặc bằng B, A nhỏ hơn hoặc bằng B được gọi là những bất đẳng thức. Ok chưa? Đây phải là những mệnh đề nha các em nha. Còn nếu như nó là mệnh đề chứa biến thì chúng ta chỉ gọi ta gọi đó là bất phương trình đó đây là những mệnh đề mệnh đề thì có tính đúng hoặc sai đấy đấy là về bất đẳng thức bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tính chất của chúng đối với bất đẳng thức thì chúng ta có tính chất là gì đầu tiên a lớn hơn b và b lớn hơn c thì từ đây chúng ta suy ra được đó là a lớn hơn, lớn hơn c tính chất bắc cầu. Hiểu chưa? Tiếp theo nữa, A mà lớn hơn B thì chúng ta cộng cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số thì bất đẳng thức không đảo chiều tương đương với A cộng C lớn hơn B cộng C. Ok chưa? Tương tự chúng ta sẽ có A lớn hơn B và C lớn hơn D thì từ đây chúng ta suy ra là cộng vế với vế của hai bất đẳng thức nhớ là phải cùng chiều nha thì chúng ta sẽ ra được một bất đẳng thức mới đúng chưa A cộng C lớn hơn B cộng với D đấy là cộng tương tự chúng ta cũng sẽ có nhân nếu như số C mà lớn hơn 0 và A lớn hơn B thì A nhân C sẽ lớn hơn B nhân C. Đấy là trong trường hợp là C là số số dương, còn C là số âm thì sao? Nếu như C nhỏ hơn không và vẫn điều kiện là A lớn hơn B thì điều này xảy ra à, tương đương với A nhân C sẽ nhỏ hơn B nhân C. Chúng ta sẽ đảo chiều bất đẳng thức khi nhân cả hai vế với cùng một số âm. Ok chưa? Tiếp theo nữa, A mà lớn hơn B lớn hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta suy ra là căn bậc 2 của A sẽ lớn hơn căn bậc 2 của B. Tương tự, A lớn hơn hoặc bằng B hoặc lớn hơn hoặc bằng 0 thì điều này tương đương với A bình phương lớn hơn hoặc bằng B bình phương. Ok chưa? Đây chính là các tính chất liên quan đến badan